Ca bé năm len thì sẽ duyệt đến phần tử thứ ờ, năm len trừ một đấy còn ca bé bằng năm len thì mới duyệt đến ờ, năm len như thế thì sẽ tràn mảng chúng ta lại thừa thêm một dấu chấm phẩy nữa tiếp tục comply chạy thành công Angular Xin chào các bạn và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nền tảng học ờ, lập trình trực tuyến LeetCode đây là một uh, nền tảng uh, rất thú vị để học lập trình đầu tiên chúng ta sẽ gõ chữ lead code ở trong uh, Google và truy cập đến trang chủ à, ở đây thì uh, có rất nhiều thứ hay ho để tìm hiểu tôi đã đăng nhập rồi ở đây có phần explore này, để học code này phần program để chúng ta thực hành code ở phần explore tôi đã học qua SQL rồi này ở dưới này thì có rất nhiều uh, các ờ, nền tảng ờ, bài học khác nhau, khóa học khác nhau. Và phần tôi thấy thú vị nhất là phần problem này. Chúng ta sẽ cùng đi ờ, các giải quyết các bài toán ở code đây, phần list code 75 đây Rồi đã giải quyết được một bài, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết phần tiếp theo. Và trang list code này các bạn có thể đăng nhập bằng Google nhé. Tài khoản Google tôi đã đăng nhập rồi. Ở đây, đây là vấn đề của bài toán chúng ta đây nội dung bài toán nếu các bạn nào không hiểu thì có thể kết ra Google dịch Google dịch ờ, sẽ rất sát vì đây là các bài toán rất ờ, cơ bản và đơn giản đây là chúng ta sẽ tìm ờ, chỉ mục các bạn cũng có thể nhìn qua cái input output của các ví dụ thì cũng có thể hiểu ra được bài toán muốn gì đây là đầu vào là một mảng này và đầu ra là chỉ số của cái số mà đứng giữa mà bên trái bên phải thì tổng lại bằng nhau ví dụ ở đây là số 6 này vị trí là 3 0 1 2 3 đấy đây vị trí số này là 2 vì ở bên trái sẽ là không có số gì thì tổng bằng 0 bên phải là một cộng trừ 1 cũng bằng 0 được rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào giải bài toán ở đây có rất nhiều ờ, ngôn ngữ lập trình khác nhau có cả những ngôn ngữ rất rất mới như là Python hay ờ, Golang này. Các bạn tùy chọn, tại vì tôi ờ, hay lập trình web nên ờ, tôi sẽ sử dụng JavaScript thì tôi hay sử dụng JavaScript để tùy chỉnh giao diện. Các bạn có thể tra trên mạng nếu như quên các cách lập trình ví dụ tôi sẽ tra xem cách duyệt mảng ở trong JavaScript như thế nào đây chúng ta sẽ copy đoạn code này và tùy biến ở trong ờ, hàm chúng ta ta sẽ xóa cái đoạn console này đi chúng ta sẽ thay năm thành tên mảng ở chỗ này tôi sẽ xóa số đoạn console này đi chúng ta ta không console chúng ta chỉ cần trả về giá trị đúng là được tôi sẽ thử à, trả về giá trị này xem sao y xem sao chúng ta cùng chạy thử code xem có vấn đề gì không nó đang à, build và có lỗi rồi lỗi ở dòng for này sao lại lỗi ở dòng for này ừ. chúng ta hãy cùng kiểm tra nó báo lỗi ờ, rất chi tiết ở đây là tôi đã nhầm không có biến even nó chỉ có mảng 5 ờ, thôi ok chúng ta hãy cùng ờ, trả lại ô oh, tôi nhấn nhầm nút submit rồi đây submit lên thì sẽ là bị wrong answer thôi đã trả lời sai rồi đây có cả phần solution này các bạn nào chưa tìm được solution thì có cũng có thể vào đây tham khảo solution đây là giải pháp tốt nhất rồi chúng ta hãy cùng ờ, run lại run ờ, ok này nếu chúng ta return về 3 thì là ok Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ cùng thử với ờ, test cây tiếp theo là 123 vào xem có ok không vì chúng ta đang fix cứng giá trị trả về là 3 nên chắc chắn là chỗ này sai rồi tôi sẽ để lại test cây như cũ rồi test cây à, phổ biến nhất ok chúng ta thử submit xem là có đúng không vẫn là con answer thôi tại vì à, trên à, kia nó sẽ test cả ba test cây thì mới pass được ok phần solution này có solution của Java và Python hai solution tốt nhất à, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không ờ, copy paste solution mà chúng ta sẽ tự làm được rồi phần duyệt mảng như thế này là ok chúng ta sẽ chưa return gì về cả chúng ta sẽ duyệt mảng từ đầu đến cuối này xong tiếp đấy thì à, trước khi đấy thì ta phải tạo ra sẽ hai biến một biến là left sum tức là tổng bên trái và một biến là right sum tổng ở bên phải ở mỗi à, chúng ta duyệt từ y từ đầu cho đến hết và ở mỗi vị trí thì chúng ta lại tiếp tục duyệt tiếp chúng ta sẽ cho di chạy từ à, không đến à, y và một lần nữa từ y đến hết để tính tổng trái tổng phải và trước khi đi tính tổng thì chúng ta sẽ phải đặt lại hai cái tổng trái tổng phải này bằng không không mỗi lần thêm đi thì nó lại cộng vào thêm thì bài toán của chúng ta sẽ sai rồi chúng ta sẽ tại vì y với g nhìn gần giống nhau nên hai bị nhầm lẫn tôi sẽ đặt uh, index ở đây là k cho k chạy từ không đến uh, y chúng ta sẽ duyệt chúng ta sẽ cộng left sum bằng left sum cộng với uh, phần tử thứ k ở trong mảng năm, Ok chúng ta sẽ tính được uh, tổng uh, trái này tiếp tục tương tự do tổng phải, chúng ta cho k chạy từ uh, y cộng 1 đến uh, hết mảng 5 các bạn nhớ nhé tại vì chỉ số đầu tiên ở trong mảng sẽ là không nên là chỉ số cuối cùng trong mảng sẽ là à, tổng độ dài của mảng trừ đi một là chúng ta sẽ duyệt phần mảng ờ, với là trừ đi một nên là chúng ta sẽ cho k ở ờ, y bé hơn 5 len rồi chúng ta đã có tổng trái tổng phải thì chúng ta sẽ bắt đầu so sánh nếu mà tổng trái và tổng phải bằng nhau thì in ra y y chính là chỉ số đứng giữa các bạn nhớ là chúng ta cũng không cộng số ở chỉ số index nhé cái số chỉ số index vào tổng trái tổng phải ví dụ như ở ví dụ đầu tiên thì chúng ta sẽ cộng không cộng phần tử thứ ba có giá trị là 6 vào tổng hai bên ok nhớ để tránh bị lỗi nhé nếu mà không tìm ra được vị trí của index thì chúng ta sẽ return một chúng ta cũng chạy cốt lại sai ở vòng for vòng for này có gì sai đây chúng ta đã thiếu điều kiện là k bé hơn năm len ca bé 5 len thì sẽ duyệt đến phần tử thứ 5 ờ, len trừ 1 đấy còn ca bé bằng 5 len thì mới duyệt đến 5 ờ, len như thế thì sẽ tràn mảng chúng ta lại thừa thêm một dấu chấm phẩy nữa tiếp tục comply chạy thành công in ra đúng output là 3 chúng ta sẽ thử test cây thứ hai là mảng có 3 phần tử 123 chúng ta sẽ phải in ra là trừ 1 thì mới đúng thì không có index nào phù hợp đã đúng ra y ra trừ một rồi chúng ta sẽ dự test với test cây thứ ba hai một trừ một in ra là không ở vị trí thứ không vị trí đầu tiên ok như vậy là test thành công chúng ta sẽ submit xem đúng đáp án chưa chúng ta đã được accept code rồi như vậy là chúng ta đã thành công giải quyết một bài toán có rất nhiều bài toán từ các cấp độ dễ trung bình khác nhau. Các bạn có thể tham gia học. Ở đây có cả là phần debug. Các bạn muốn ờ, debug ở trên web thì các bạn có thể đăng ký thành viên nhé.